giờ sáng em gọi anh không bắt máy Không một tin nhắn từ tối qua Không hề biết anh ngủ chưa ai vẫn thức Hay đang ở một nơi rất xa Đâu? Hai giờ sáng tôi đang ngủ mày đứng lộn bây giờ mày gọi ra hoài con tù đủ Má mày À, em xin lỗi <laughs> lộn số